Chị thật sự và lùng xin thiên nhiên chúng muốn đã chị. giờ tiền là sao cho cả chị chân ta hả giờ đó chỉ chân này nè Ồ, chị ở chứ chị là nè nè chị là cho cái xe tao Hả? Cô chúng ta tao cơ lúc tiên là tổng phán cho tôi giờ tôi năng đại chỉ có giờ đúng luôn đây chỉ ta nên đầu sư còn nó tí cho khó của đoàn ta hả nó nó cho đèn đốt hống chủ siêu thiền nhà có dành cho con nhà tên đó là rong có trứng tiệt tụ ở trường long bảo lối trên này cho con. Ủa chính đã xé ra cả hai đã chi. 东西车车，好东西到这。đợi nó của ta phò lòng chú là sa của tí khởi chơi rong lời nè giờ hồi chả họ nhắn đợi nó tê tém một tí là cho tí nó là chẳng có tu chỉ bao thế nó lo thiệt rồi nè so nhưng mà ta mới đã chi tiền cô nè con hai lọ kia chưa có mong ô tô hai muốn được yên liền siêu thiên này tiền cho tụi tôi nữa sang cô cùng sao tôi cho nên phải cho con giờ nhớ cho họ mua có tao phồn hồng râu thia giờ liền là nhân số tụ cô Sa hai tia tụ ở tổ thơ chưa tổng hải ý tuần đời giờ cụ nó cô giờ họ chẳng cứ chủ sĩ rồi chờ những món đó chỉ là hành gì thế chỉ do hai tia cụ là hai vì hai tia cụ chỉ tao tôi lăng từ cụ yên sao phó cho cụ sẽ cái thầu kia là ô hô sản tệ lợi cụ yên chỉ chịu chối cho tay tay mừng sản rồi hừ ít vời sao có siêu thiên tư tận thấy trong tu tu nó chỉ có cái gì xe lo cho cái chia sẻ cũng yên cho chết lần đấy là gì lý thầu của bà thì siêu thiên nhà của tụ tu của tư cho ta thôi à cũng yên chỉ to tôn này cũng yên chỉ to tôn này thế tiền đi siêu thiên, nhị yên chỉ to tôn này thế tiền thọ con trăng nhiệt theo cô chạy cơ hội chỉ tê cù tê cù cù yêu cái nhiệt thế tiền đi nè nhau đi chạy cơ thế là chính tranh cù tiếng một có thể trong một đó là chẳng ta còn đến chân tóc có lý cha chân tóc ta tên này chúng ta tuôn anh. cô là cô ta tỏ những hiệu lăng nè nhưng mà bằng tình các chế cho lăng nè cho kẻ xa thời trong mình nhỏ là nhưng cháu chế ô thôi à giờ hai tên mô ta bằng đã chi siêu thiên cháu cho con là nè chỉ cho cá một tay chồng mông cô chỉ cho cá một lúc cô rồi ta hơi tahu hati lúc yang hàng, coi Kau chúng chắc nih. Ờ, cô nè Cô thật gì Cô gái xe cao dọc kê là Cô chỉ chỉ nhau lên đảo kia lên Siêu thiên Giang công công Cú xa đi chú muốn hình yên liền là sư mua cho kế thọ bỏ ra siêu thiên. Cú thọ con dù xuân gì, có bao khó chăng? Sư lọ cậu con. Thọ mua lúc sau cho cô mình dình gì thế? Cú yên sẽ thiên thọ mua cú cho xe cho lọ ta. Cú vô chuẩn thì có tao tôi nên phiền đạo xe lý xe tao. Lọ mua cho kế nhân chẳng cho cô nè. Cú nè, nhưng chỉ chỉ nhau là yêu yên nè cho con. Ta chỉ có sạp bỏ tao lời thiên giờ kể tu nữa tí lâu nếu như khổ cho là tu xe hàng do là chủ yếu là sao bao kinh chỉ xe thì lý tao hai tên lùng đã tới lo cô nè có chỉ sao sản năng đong khi vào đâu có nhớ xe do kể tu nữa tông phang y cụ là dân mò xe y già lý lời thia ta chỉ do hai tên là chỉ bao tu tư phe tu tư rồng nào ta tạo qua trâu tụi nâng phèn tới mua xia chị ta liền đợi khi so kệ đà rồi cho nâng phèn cái lò tàu ừ, do lần thứ, tụi nâng phèn nó nên do lần thứ tia nên như mỗi lúc chị đâu cũng nhiệt tí nó lo. tao ý chẳng thâu lo nó hỏi chồng tu tu chỉ mua đa chi ti thờ công công trường sĩ lo lời cho nâng phê tuần nâng tờ hết trường sĩ rủ rủ tua cô xa hai tia tê tay mảng này chủ chủ chuẩn đó nâng sư ủa ờ, cha ก็ตื้อให้เจนลงเปาเนื้อจงแล้วนอนเนี่ยเนื้อตัวจูปืนเตอกูเปาจงเนื้อยินจีหลงยงยีเกียเตเกอวนื้อชอนจนให้เพนเตอย่อเนื้อหลอดซื้ออวก็นี่จิตท้าเปาซื้อเป็นติจุมอปัทยโอริจาต่อเจ้าเนื้อกูมาริโอก็ในเปาเกียอ๋อกูเนี่ยก็ยังมองเขาเตอมาล้อเนื้อจิตท้าเจ้ากูก้า thì tôi đã chỉ tới nó sao có có hay khó trăng rồi bây giờ hay khó trăng nó lo cô tôi chỉ bảo tại cô tôi không sợ đã thấu tư lỡ có chẳng chỉ lắng theo lo chiếu thiên nếu như chỉ trong đó có nhau ta đi hỏi đông sang cứ gặp chiếc khai tôi lo học biết phải là ta do vì lý giải nên thì nông bảo nông chỉ có trăng trăng trò in phơi có chỉ lý lo lắng có lúc chỉ thảo thư lúc chỉ tuân đã cô tôi đi lâu có giờ chú lắng sai thiết ta thảo nên liệt của cô nhìn chỉ xa lý cha thảo nhau và lòng trường thiền họ chỉ nhau hay là cô tôi hay ta lỡ nên vốn chẳng thấy chỉ trong nhân tận nê sư có tôi chỉ tộc theo có trăng lo chỉ cho bà hay tiêu to mù 要令到古倩接受呢惩罚，古。 của của sẽ có lời sao cô cùng của chỗ các chúng tôi ba bê thiên ý chân thằng sư chỉ sao xả lý trả khó của ba tàu chè chủ yếu một lý nọ sư ừ. lông cả nhớ vì lý chân đi chơi môn chân nên chơi môn đàn được có thia à? ờ. nên chỉ đi để số đồ của ta chỉ nọ ờ, ta chỉ nọ nên cho nên chơi môn sao cô cùng đa là thôi giờ hãy để bây cho con mù có hai nhà dùng một chỉ cái cuốn sổ lo ừ. ờ. ờ cả chỉ cho được một kia 입을 자 세션 또고 하자 요 뭐다 멍롱 뭐 자고 cô cô họ ta mừng ta nó bộ dân chỉ cho con trai mù nhà dân dông gì kia đi Kunia ừ. <laughs> nè. Kunia Kunia ờ. ơi Ô Lý cha, chưa bỏ bỏ nè mà lo Ừ, chưa bỏ vô cha cô niệm một khách là tiền này nhau nhau chỉ lip lo lên nó lời lo siêu thiền ô có con có bỏ bỏ cô niệm à hả chỉ bỏ dù một tấm một đã chỉ nó ờ bây giờ cũng mua cả cô niệm là nó mà ta xin chỉ bỏ này nhau hồi chạp ư ư tin thiền làm đây là ta xin thiền chỉ bỏ đi ừm vô lý trả lời hả thầu bà ta ta số, cô chỉ bỏ này nó lòng cá sĩ chè ô cha tiếp theo sư tôi xin chỉ bỏ này là giờ tiên tôi chỉ bỏ lòng cá lang lo yo hai tiền. có sao tia khó cú niệm lo nó chưa cho tao lùng can lo tua lo rồi nó giờ hai tiền lùng cao bỏ in phơi dân chua tua tung phản y giờ hai tiền niệm cũng tôi lo tia lại hai giờ chúng mới tới mình lo tia rồi chịu cha giờ ly cha lo nhà cũng muốn lúc tin chứ đâu lại thiên cú sao tia lấy những chua tới nhà chị rong giờ lại lùng cái những chị ấy tôi nên rong lên đó cú sao tia những chị chịu cho tao nữa thở hơi tua thở chứ rong ly cha sư bố bọc cú niệm mà lo thở chứ vẫn đang bỏ lồng cá cho Paul Muller. Một trắng lên đã theo ló. Xin ơn, tôi chú trông Muller bé trong toàn ra. Cú dinh vô chú bún nữa tao đi chặt được cú niệm thiên lên. Tao, cú mà lên cho con mù. Siêu thiên, cho mạo xe cú, vô trùng thiên. Lô chú có trong trong mà lên mù. Con con có cho xe tao, cú cho mù nữa cặp bóc hóa trắng sơn. ಸೊಯ್ಯಲಂಟ ಇದ್ದೀಯ ಕಾಯ ಸು ಸು ಹ್ಯಾಲಾ đi trà Ta kể chuyện sẽ lời với nhau Có trần trí tố tư Có trần trí tố tư thế tiên lý lọ Cú trần trí tố tư Sa chỉ cho hai tiền, siêu tiền nhỉ Còn hỏi đã chỉ lý con Có trần trí tố tư, để đồng xe hàng lý à Dùng chia nào lọ Cái gì sao xe là hai tiền ทองเดไปบริเวณหนึ่งพาเราตรวจรู้เชื่อเดก็เตรียมตัวสอดอยู่ละกูก้าแน่ท่องเดนอกกูหันลีก็ผมเชื่อหันลีไปยอมาเลเคียตัากระเป๋าละเต้ากูชื่อหัวได้ขอชื่อกูตุ้งเข่งจงลีตุ้ดวนเสียเต้าเน่งกูจะเคียดีหรอเชื่อเลาตาเกจเชื่อหันลีไปุยอ hai yêu là, Suhan Kaha chiya lang Suhan te ka chiya kutumi tu titia Tia shi to lưu anh ania bo to con Ta ta lina la có rin chi nang nghe thế lo Suhan te ka yo rong ni cha lo Ka yin ya tụi mình tu à, Nia tu là tân nang của ta lu shong lo nó, Tao ko lo anh nhau Có tụi tu Có tụ tu ý Suhan mình tu tu muốn thế lâu tu sói là có tốt nghiệp tại suy nọ mình chưa có tù tu nhưng chủ yếu từ đa tư nhông là sự ta suy nó, muốn thấy ít hẳn tu nâng xếp phải chân lý hiểu cú cho lu hay tiệt cú yên thua chè cú sẽ thua tự nhiên chưa cú yên chủ yếu từ tổ thơ chữ nhất cho hỏi trong tổ chức tiền ta sư <laughs> hàn do cái thông đó có gì từ trừ chỉ tao con do cái chơi chỉ này trong tu tu rồi này do cái bao sủa rồi giờ sĩ bao cái chỉ sang cầu sư ai thọ thất thì là do chú cũng như những thủ kia nói giờ cũng nhiều khó bị sư cũng vô cho chị tao kia đi cho hai chị nó cũng mà lima mà tôi lấy lên rù rù chỉ phút cả sợ những thủ kia tôi giờ tuần là chạy cũng chạy đủ tôi tuần phải y tế cho nó ủng mong người bây giờ thôi được cũng lời trời những món lần từ thiệt ôi nhưng mà bằng sự tôi tao chạy đến trước mà tao ờ, sư hàng tôi nhớ hơi trốn tu tu lòn đây là có trận chiến các sẽ tao tao kể sĩ tao ngon tu lo nhớ hơi trốn tu tu thế lo kay sao sil cái sa hati kayo. Uyan yun, raluti tên na tao có na lang. Kamu cari jodoh kau kaya u. Giờ tôi có phó hỏi tiền. Do hỏi tiền nó từ của tôi tao siêu thẹn lòng. Bao nhiêu tại tôi ta, do của truy tao đánh ta hướng mà tao. Giờ thì giờ lớn tôi kia là nơi chúng nó của hai. Sư hà, có chỉ thọ cô giờ có tụi khai lên nam muốn gì là. Nhiệt thọ có mi tu. Có những chuyện của nè. Nhớ trò có lên chơi mùa, chui giờ mua siêu thẹn anh đừng cầu sư. Chị, chị gia lý cả hai à. Neon là di dân của tôi tú tan thò Chỉ một trăng Họ có Lucia chủ yếu mơ siêu thiền Coi dân liền siêu thiền nè Luôn tu Nhà của tôi cái sao đã chỉ tre Giờ tu xe là những chúng muốn nông gây lần Ôi sao Tuấn này gì là Thiệt con Thở con Trời siêu thiên mù Chỉ cho Tuấn nữa Chỉ cho Tuấn nữa Con Chỉ cho Tuấn Chỉ cho Tuấn Chỉ cho Tuấn này gì là cho con cho con cho cho cho siêu theo mù ờ ờ ờ ờ ờ Monica cứ chỉ tao nào có lo lute tao chỉ thương người lo u mà li tế đâu có lo tàu do lâu cung vua tua liễn siêu thiên yeah! nâng từ tàu trong vùng của chủ tua thôi chết tụt tụt thôi chứ đều xếp hàng trong gào với ba lông nữa là vô lý cho nó vô hai tên đấy chỉ thằng cu chỉ bố có giờ nước còn nước kia giờ hai tép bé có giờ nước kia là bé dân giờ chính chí tê tấm mừng trong lino chú muốn nông gây lại giờ hai tép giống mà tấm mừng đã chi giờ chủ chưa dù tụ khen cả tàu nên cả xe lời lo nè chơi đi chủ kia Long cần Yo lý giả có theo Lino Mua tấm bằng đã chỉ Ủa rộng hai sư Chỉ cho sĩ đã sĩ rồi Yo có chẳng bỏ hai tế cô yếu phong dương Chỉ cho hai năm đầu, Chỉ lý cho cô nhẹ là ta chứ nó Siêu thiên, Thọc có bỏ hai tế bên tế có nhẹ là Cái dính cơ sẽ rộng hai tế cho vị lý giải bên thiên đệ nữ Cú dân chính cơ sức kia lý Yo lý giả thiên này thiên linh tế cô nhẹ là cơ Lino Cú dân bỏ hai tế này Yo bỏ cô rộng rộng rộng tí lâu Ta sĩ bên tế sĩ thả ta rồi này Yo ô Lino chỉ yo yên liệt sư Cú nhẹ nhưng chỉ tao tu đi lâu nà Yo yên liệt chứ chỉ yên liệt lâu Tư bỏ khó trắng lần Có yêu chủ xã cầu rộng cho mà lý hại cú chỉ là tao là hay giờ thì in phơi chỉ là lần nữa lúc chỉ thằng bé chỉ cho nó kia đi lần lúc chỉ thằng lo chỉ hay lo sao nếu lấy trả cho cô này là nó siêu tiền ra kê chỉ thâu xe cũ có nè như chú lý trả đi, giờ hai tiền cô này tao tuần là tiền cú dân chỉ bán nữa lý ta sử dụng để thầu chỉ tao bắt khó chăng do hai tiền nè chủ lý trả cho cô này theo sao sai hai tiền cú xếp hiện nó nữa cô linh đã tao cơ cú mà lý cho con một chỉ con nè con chỉ thâu hai lời in phơi nữa tích cả lăng rồi. Bây giờ tụi cho đừng muốn Ờ, cô nè Cô nè Cô nè Cô nè Cô nè Có bọn họ cô nè cô nè Có chị sát tôi nè Cô nè Giờ bị đi chạy thế trong đi đâu Cô nè Nè Giờ bị đi chạy thế trong đi đâu 又被你家那开到过年嘛了？别人知道多过年了，别人都是那种过有过年的，到时别知道多过年。Tiêu Thiên, của dân dân tao hai tia, hỏi biết tao muốn chứ co, tao nể chỉ tao đi chả li, bé dân chỉ tao tua con nè. Con nè chả khó nhở? Hừ, cũng nè tao nè thảo lò, chả nó nè chả tao tao đơn tao nó là thiên tiệt 저한테 진현이 또 tiệt thiên tiêu Thiên, tôi ừ. ừ. sao mau lên đâu tiêu Thiên cô, cô nhớ là tôi tiêu Thiên, chưa có tục khăn Con mong quái cho giờ cái tương đời nè Cũng chẳng tôi tiệt tần tần những chỉ đa bê Có giờ chú tao muốn hiệp ừ. bảo thao của trắng cho con nó cho Giờ lý cô nè đi Như giờ yếu tôi tôi đã tôi đã xin nào lo Ê tí là tông phang nè Có tí là tông phang tôi ra chị to Sao dạ, hai tí giờ luôn tôi mua không mua Mua tao xe bỏ tao xe Cái con lúc hắn đâu Cô nè yên chị tao tông phải tông phang kia lý có tôi chỉ mua quả thơ khó thơ thì sẽ biết tôi có nhà nó hồ ở cái nhà tao thân thà nó bé là cô chỉ bói giờ lấy có thia siêu thiên coi như chính khác chế tôi nên là tao kể tôi được cái nhà thế tí lắm rồi dùng đi tới thêm một đứa chỉ tiểu chùa dùng đi muốn ăn sao sử đôi bé có bé đã cá sĩ tôi bé chứ, nhớ lý coi chủ tôi chưa có tục khang, muốn sao tên sao sử nó có bao trăng siêu thiên họ ở cái nhà tuôn đỡ cũng cung ra có tụ xe thiên nên kiếm mù cũng chỉ sắp bắn đi chém cho mình dưới lời kiếm mù nữa ha ôi tên nó chẳng chịu mù thiên nè cái chỉ tao mua cho nhớ tao nó một của lại cái chỉ muốn nó ha cô nia cô nia yêu đi ra có trường thâu tôi tôi lên đó, cô nia cô yên sa chỉ cho ly hai tia tê tê mừng nó yêu chỉ chỉ lo tham bảo ly yo licha kucing cuma pensisa yo to kotia kunia kunia to koni yalo titia to kia do kuso siêu thiên nên tu là yên cha chị ta rõ ca cơ chị ta rõ gì đó có được khang, yo cơ cua tôi sẽ licha mà lo ya dạ ta thâu lo bây giờ kunia vẫn sẽ do kusi khi licha vẫn sẽ kết sản do chăn do ya kucing sẽ ya tôi vẫn sẽ do kunia đó 구제지야 luôn 오촌 제꾼에 루낸 đây. Siêu Thiên Con chỉ có hai lý câu Nhưng chỉ muốn ăn thứ hiệp bao thôi Nhớ cho hậu của luôn này Cũng tư xa hai tìa Cô dù ơn cho dạ thật đâu cô nè Thế sẽ cho cô nè cả rong đi rong tàu. Còn cô nè chỉ sao mà ra cái như xìa Thế sẽ yêu vì lý trả Luôn tôi chẳng chỉ bắt chặt Còn cô nè mất ra xìa nhân thế புனியா Kunia, có sự khe đâu cũng sợ lên thì giờ tụi tôi có Khe đâu cũng sợ lên thì giờ tụi tôi có nè hả Kunia Ôi lý cha họ rong đi nó Năm họ nửa tiết chúa đi cha Chẳng hôn nào được họ tôi lên long sư Quý hết có tôi à? Có Quý hả có Sao bố của rong chúa đầu tiên rồi thì có mỗi những tua tua lời có sự thay lo xong bây giờ hai tiền có tua tiền nọ đi lâu có hai đã chỉ lấy con giờ hai tiền cũng chỉ in phơi tôi nộp thề lo nó tôi chỉ cả lăng lô thì chồng ấy cũng yêu mỗi được tua đã chỉ mà có hai tiền ló cũng yêu hai tiền kia bây giờ trên năng sư cũng yêu đang neo đã chỉ mà siêu thiên có chỉ tới giờ tuần một tuần với tổng phản thế giới ông bọn đáp bây giờ có giờ tụi tôi cũng nhiệt thế bây giờ có hai gió lời Olicha. Olicha no. Mucho Olicha. Coca chi mucho chu. Coca chi chano mu. Muma. Coca chi chano mu na. Thiên lọ sọ, coi là lên từ tiền. Có tôi này mất ra kẹt sọt đâu lực tù. Có mua lúc học hết đó chi nó. Chúa yêu hai tiền cũ, sao tao tùy xin hoa thay đen được có sư. Chỉ ta lên đó, cũ sao có nên tôi giả chỉ rõ, giả chính đó lô tên môn ra xin lỗi có cá chiếc mu cá chiếc mu na chị của chị mu chị tao có cá chiếc mu kia nó lo nè chị tao sao thì nè kia đi kia có tới sao tao tự nhiên đi chị giao lo tao cũng muốn cho con rồi nó đã kia đi không chùa mong rõ năng sư rồi chùa mong rõ rồi Mọi nấu từ quyết chủ tôi có tông nét sư Do siêu thiền gần một trọc hạt tư lợi bộ chặt chỉ đi cho yên phơi nhỏ rong lino, bộ Ủa do hạt tiếng mò tám mảng rong gỡ lợi Có hay do là, Do hay tia, Cú tung tơ nó xa chi ok Chơi tờ xin nó liền tiền tờ Gỡ những nhà chủ tôi tôi tôi một lỡ Cái tôi là nó lo bộ đi chạy có họp bầu Vì hết tia tôi nên người ta tỏ yo tu chu mun ti no che ne ye kan da o o o sa ku kong ở cô dù có trở nơi trôi ra cũng nền cô sơ cô chỉ sợ ít tục hề thơ tin là có tại thì chỉ giờ là có nên tục hề và thay thế thế cô trôi sợ ít thôi chứ cho tạm thời ít chỗ tu tu yo yo vì cha có thua nâng đâu hù nó cho sợ po hàng lò vì giờ tàn tàn tin lên cầu sơ trôi vô hai tay cô cô trở cũng lo họ pia của có tua sư tôi chỉ bảo cho có tôi lên nè sai to tiệt tôi này tôi infender ờ, ờ, nữ yo có ờ, ừ, bây giờ tôi này uo uo vẫn nữ yên liền đó rồi yo con ta tôi này uo tôi infender nữ yo ít suy hàn tê chỉ nhìn nó suy hàn我都知道了的，我最后我这里能找路进公司。出下单门的，你。 gió này lúc chỉ cái này sự chơi mua nọ nhung hậu gì ạ chơi mua ship thế do hai chị ạ có xã quân tử nữ nữ do hắn đi nó lo có có chỉ thọ tua tan tan cú mà liệt nhật co tụ nó trong đi co nhưng chỉ bị tạt tan cái li co tôi chỉ nhau tua lòn tới hàng li lờ cú yo yo tua co bỏ chị nên một siếc cô cô yêu chủ tọa có có có sự nên trên một tiền trà lông ca có yêu chỉ bỏ tan tan thì là rồi nó tan tan nên yêu chủ gia quỹ lên tổ sư Diêu Thiền Cô rung lý cho lời sư Ờ, rong minh chỉ là Chúa gia chẳng bọn chỉ mang hồ xe sư Nhà dụ chú lý trả. Sư Phư, Có bọn hà lông cá xó thiên Vụ là cụ sao cho khó tâm mạng nó thiên Tôi nâng hà chỉ khăn nhà đu Trừ sĩ họ vào lông tôn gian đó Nữ lúc họ phía giờ xá tao báo tôi giờ sĩ Lông cá giờ chú hiện nữ lúc họ phía là Để ta muốn nói tới trừ nó xó lì Lo giờ dụ chú mua tâm mạng có chỉ chú sĩ là Giờ lì, bây giờ lý trả. Sư phụ, cô yêu tao chỉ tông gì là, cô yêu tao một bé tông tông ra. Trong hàng, giờ này có cái chỉ mang trong mù, có chỉ sắp buông gì chứ hả? Tiếc gì, có yêu chuyện trong trong hai tiếc, xin ơi ta tỏ chế chỉ ta sang là, giờ chủ chẳng phải có trong kia. Ô lý sư phụ. Không mời sư lý. Sư phụ. Không mời sư lý à. Sư phụ. Không mời sư lý. Sư phụ mời sư lý. <laughs> Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Sư nếu sự theo là sao giờ mà ta mang ra chỉ chuyện gì tiền nó lòng ca trong lòng mất tôi tôi là hả cô lý nó không muốn xử lý tôi nói tôi tin nó kia tan thật cho nâng ta lo giờ tôi chỉ nâng trộn đại lo lông trên mua tan tan hãy có chơi trăng sao giờ mà ta mang ra chỉ tiền không ta mang đầy nó giờ này nếu bao nhiêu luôn cho mua ta nó chỉ gì tan thọ xứ nếu sợ ô tôi tự thật chứ Thôi, ô tô cũng tự tin lo tôi nào tôi hay nữ hàng gọi thia nữ chỉ nên muốn lìa tôi tin là sẽ thiên nó ta cá thân ta chơi nữ thiên li đi lúc chỉ tôi lòng cá tôi là thia nữ thiên li sao tình địa đó tụi tụi nó sư thật có chơi mơ tôi thia nữ thiên li kia đi lo là sư vô chẳng nên theo bỏ mà lo thôi nên nữ tôi sang cùng cùng cả khó nhau tăng đợi chơi nữ thiên li là tôi bé ta chỉ sang cùng cùng đâu nữ hơi sao bỏ nữ cho cái chờ nữ thiên lý tao bao ơn lưng tớ lo yêu linh đâu ư ơn thiên lý kia đi lon tớ nó tao nữ mua tiết tao mặc cũng linh tao thiệt lo tết tao mặc tan thọ nó nữ yêu tụi con con con qua tụi qua tan thọ xứ ta xin anh nhìn chúng mình đang là tết tao bên lo tao hiểu chết ta là nữ yêu chúng một khi tao lúc như khó cuốn đó sư phụ để tê chụp bao thiên. sư phụ tê chỉ linh là nữa cả một ta xin nó chỉ sắp bốn nữ mất tao đang ra hư hoa giờ chỉ linh đã bây giờ tao tao tao chiều thiên hay do là cho chỉ một cái tu sửa rong nó cái này tu lì thâu ui là đã cái ta bằng nó khó chẳng chẳng sao ta xin nó bây giờ chủ chủ quân năm mua tàu trang đại hưng hoàn đời để cho tu nhớ chủ tàu mua về lúc hay nhớ khó anh đây có chút sao quân cho mua đã lì hiệp tin mua tàu thật chứ tao chưa là <laughs> giờ thảo cơ của cua tía là nho trầu lo ăn tôi nọ giúp mà đã chỉ được trai từ bằng sử ô tàu cho tàu cơ cơ cụ cho các bóng là đồ cụ tề lo cho nhiều cuộc sống trong đời đoàn ta ủng hộ nên mình bỏ một số bỏ trả lời ta ủng hộ nó của gì mà ta xia lo thì thái tua thả cũng qua trong của tao chạy với cái ta nhỉ rõ nó của tao chưa được đuổi trong gì lo do hay à, tiền có sản phẩm tiên gì đó cả đâu cũng rõ nó của tao ta ủng hộ rồi chúng như đó cả một chút người ta nói cũng tu do thầu của tao chưa phụ cho tao mà nó là cú yếu mà bằng sĩ đã chưa từng hơi trong tứ tu do thì có một tao xe tiền họ họ ba của thiên mua tua của tao liền siêu kiện siêu thiên à Dù cha, đừng ra một trò hậu lại. Ta chỉ là bé tôi ăn ra nữa là, giờ ra đang hướng hồi nhân tại như thế là, thằng tao dân chúng lương tiền có dân nữa. Nhân lên đây, chuyện như tao đã chỉ bé chỉ lên một kia sơ, mua. siêu lộ Trần đang hương hồi nhân tấn như thế này chúng ta chẳng phá Nè tuần thiệt này chờ tùa sư Hương nọ Vì ông này số cổng của tù nông thọ Dù chỉ quý thực hiện đi đến nó một kia linh Coi như lưng tư thiệt Ủa lý chả con bỏ con lưng cho một tà Ê chỉ quý lưng tư bọc con lưng chấm một kia linh Do có sạp bao chè Mùn nông hiệp lo dư nhông là đã tê Chỉ quý đã dư nhông phê Lúc nào của tôi có tóc không Ôi, lông sư bắt tàu ngủ ngon được cái đồ con cho nó hưng hoa đi khó